Ờ, ờ, chặt tí ờ, xong rồi Đâu cứ nổ ra lâu thế nhỉ Thứ tử đánh lẻ bao nhiêu biết đánh gì ừ. Thứ tử về chặn sẽ phải lẻ ông cũng phải 2 triệu đây à, xong chưa Xong rồi Mở nhá, tiếng đầu này Sắp đôi làm được Chặn thứ tử Rồi Một triệu Hai Một, hai, ba Hai Ba triệu Ui không nhìn nhau đánh sao Để cho cái à. kia nó đồng lúc nãy mặt nhân như quả táo tàu bây giờ lại mặt như bông hoa hồng rồi hai triệu à, đã đổi cầu con lợn này đổi cầu rồi à, đánh đâu đánh nào cướp tay nào gái ờ, đánh đâu gái đánh tim anh được mày đánh đâu đánh nhưng bây giờ tao chỉ quan tâm tiền thôi ok xuống chưa xong chưa rồi, sạch bán chắn cả bán sạch bán chắn đúng không sạch hai triệu tiền nhỉ nhận hết bán chắn này triệu chứ à 7 triệu bán sạch bán chắn nhá bán này bảy triệu là hai triệu nữa đi bảy thật là hai triệu bảy nữa nhá đây không, không bỏ vào mô của ông nhập rồi mở nhá yêu bố luôn xong chưa mở này mở đi lẻ chưa nào đưa tiền cho em nhanh lên nhanh lên nhanh thế nhỉ nhắn vừa thôi tự nhiên rút đầu vào bắt 2 triệu hãm thế bao tiền đây 2 triệu người ta gọi đấy là ngu đã thế ông theo cầu chặn 2 triệu ông gỡ lại quả trước Toàn ăn cầu, toàn cầu Theo cầu Đuôi, thằng triệu đi Nghe một cái nha. Con này đánh xuống thêm đi nữa đi Sạch bán chắn này, chắn bán sạch mặt Mình vào ngoài bắt không kìa Sạch bán chắn đúng không? Bắt từ thông tay này, nốt tay này, bắt ờ, sạch bán chắn này 11 triệu đấy 11 triệu Ai xuống tiệu nó đi cho chọn 12 triệu đi yêu luôn ra mẹ trắng này ừ. bắt 12 à, nhận 12 triệu nhá cái mở ăn đi mở nhá sập đôi lẻ đấy chứ giao ừ, tiền ra đây bắt gì đỏ thế nhỉ bắt trời ơi kia mấy triệu đây học rồi học rồi học rồi học ừ. rồi hai triệu trắng đang triệu chẵn cho nó về mẹ chẵn đi lại hai tiếng trước cái làm xong đánh xong chưa đây sơ tí giả tiền nhá cái đẹp thâm đầu gối nghe một cái nhá sạch bán lẻ ạ bán bao nhiêu đây lẻ bán lẻ bao nhiêu quay cầu 2 triệu lẻ còn 4 triệu bán lẻ kìa đây bao nhiêu đây bao chỗ này đây đây này 2 triệu này hai đại giá đó em tự nhiên này chưa bao nhiêu đây đây ba thôi ba thôi hai triệu ờ, bốn triệu bốn triệu đấy lại thừa 2 triệu cái làm việc xong chưa để tôi thừa ngoài này thừa đi ông cứ thừa lẻ còn thừa hai triệu này thừa xong hết rồi đang cái cầu không tôi bắt cho nó hết cái cầu cầu lẻ đi lẻ đắt hết rồi gì rồi ờ, hết rồi đấy lẻ đắt hết chưa còn chặn thừa thử bắt luôn đi chặn thừa bắt luôn này tôi ở ngoài đi chặn thừa bắt luôn ừ, nốt nhờ cầu đó đấy nhở lẻ thừa làm một triệu không nữa này nốt cái tay này em vào đấy mở gái Thôi lần này cho em Cái mở đi Ông dạ. mở người sau đó, từ từ tiến lại đây Em mở nha, em mở nha Lẻ rồi Lẻ, chết rồi dạ. Bảo nó đang cầu không lẻ Ôi, mở thế Con này nó chỉ mở ấy rồi Mình mất Sao mở ấy đi đi Đúng rồi mày quá em cứu anh Chết thật Đừng có động bát đập đĩa nhá, không biết mở thì để Đừng thoát vào em ạ Sao mở thử một lần sao Thôi đánh 2 triệu là hết rồi hẳn 6 triệu Chán cái cầu thì cứ đánh thôi thua nhau phải chịu anh nhỉ dạ vâng triệu trắng, trắng to quá nhỉ hai triệu đánh hai triệu rồi ngã dạ, đâu đứng dậy đấy nghe một cái này ừ. sạch bán chẵn lại rồi chuyển sang bán chẵn rồi tiếng này kết nẻ đây ờ, kết chẵn đấy nhưng mà chẵn to quá nhận chắn ờ, để thôi 5 triệu nhá để tôi này cạnh cạnh sạch này mặt đi hai mặt à, lẻ của cái nhá ờ, rồi lẻ của tôi chẵn tôi quả này chẵn thừa đủ hai chục nhận hai chục có nhận hai chục ấy đây hai chục ngoài lẻ cốp rồi nhá chẵn thừa đủ hai chục kinh nhỉ máu thế máu nhà này quản chẵn cho tôi nhá rồi. không biết gì đâu đủ cho tôi góp à? hai chục hai triệu nốt tay bắt này đánh tiếng tiếng sau ông làm cái thì dạ. tiếng này nếu kết cả kết thì ờ, để để tôi đưa ra để cho đi còn cái mặt này là mặt của tôi rồi đó đừng thua được của tôi lẻ tôi hỏng rồi Ôi, còn thế là hết rồi cái cầu chặn biết đừng đãi hay lỗ cái cầu lẻ không về là mình chết một giây cầu chặn ấy tiền này thôi thơm vâng, quá kìa ông ngồi lại đi sân tiếp anh ơi vẫn theo chặn triệu hết tiền rồi còn đâu đâu triệu 3 dạ. triệu, đi bèn thế nay ra đi hey. đã bảo ngồi cạnh em không ngồi mày cạnh kia mau đen xỉ kia mày mất một mớ này dạ. không được tiếng nào luôn đấy là bảo ra ngồi cạnh em phải bán lẻ đúng không đắt rồi đây, em, ơi, ơi. Ừ. em đưa cho anh mượn 5 triệu coi như tối nay anh đi chơi với em coi như là làm trai bao Cùng một cái tụi máu không nhìn mặt anh mà trẻ trẻ tí thì em còn suy nghĩ Ủa, từ từ từ để yên tôi kiểm tiền cái đã số này bao nhiêu tiền đây tất tài nhỉ năm triệu tất là tất cái không là xong rồi má mở ừ. nhá chắn này rồi rồi rồi rồi giờ mới được tiếng à, tiếng này thua ta tất tất triệu đâu đây rồi đang lên vã luôn đi anh ơi anh cứ đặt chặt cho em cuộc sống không còn liêm sỉ nữa à, cầu này anh đánh mạnh tay theo lẻ đi thôi thôi ta thế thì tao đây chăng là. không đấy vẫn đánh cầu chặn. ba ba triệu đánh chặn này năm triệu năm triệu à dạ. ừ. bán lẻ ơ bán lẻ ơ à bán chặn rồi sạch bán chặn. sạch luôn từ từ nhá chặn tôi quản nhá năm năm về hai triệu Chặn thừa đủ hai chục ừ. đấy không còn mỗi hai nhà có à? tiền còn tôi hết rồi con sạch và chắn này ừ? nhận miệng được rồi tiền không cứ tiền ra đây tôi nhận 20 triệu ra tiền thì chắc ăn lại thừa lại 10 triệu nữa có chung tí nào không có bao tiền đấy chung có kết nào không 5 triệu nhá giải thừa lại 10 triệu ngoài này đây thế này thôi cái này đắt chưa cái này đắt rồi cái này nhận được này cái này tôi nhận rồi nhá tiếng này con này đánh hơi to bốc vào nhiều lắm rồi này, rồi đánh 5 triệu rồi ơi cái này khỏi cố bây tôi nhận 20 triệu của ông rồi này quả này mà về cái kia tụi em chết mẹ luôn chặn thừa hai triệu rưỡi ra ngoài đây này chặn thừa hai triệu rưỡi đây đây này đặt lột hai triệu rưỡi đặt luôn hai triệu rưỡi này chỗ này không có thừa xong chưa chỗ này tôi coi tôi nhận đấy nhá ờ, ừ. hết nhá xong chưa ê ê ê mặt đây của tôi mặt của ông đâu tôi không nhận đâu tôi nhìn nhận từ này nhá mở ra mở ra mở ra nhanh nhanh nhanh nhanh nhanh rồi sắp rồi mẹ so tiền lắm rồi đấy thôi thôi thôi rồi rồi rồi hết tiền rồi hết tiền rồi ông đánh đi đèn mười triệu với con cái vâng xin chào tất cả anh em chào 500 anh em ờ, sóc đĩa đã thua tha nhá hôm nay ờ, dương minh hải 0933 999 444 xin giới thiệu anh em một dụng cụ sóc đĩa mới nhất hiện nay đó chính là đĩa bất tử bất nghĩa là không tử nghĩa là chết tức là không chết không thua được chưa không thua vì cờ bạc không chết vì cờ bạc được chưa đĩa này nó là như nào đây thứ nhất anh em ờ, trong những trận bạc anh em không thể luồn được bát hoặc không thể luồn bệ bệ ví dụ như là bệ lướt hay là bệ thảm bệ trôn bệ năm châm ấy do không luồn được thì mình có thể luồn luồn chiếc đĩa này đĩa này bây giờ thì nó là như thế nào đây cái này kèm năm châm nhé mình sẽ test qua cái đĩa này cho anh, em xem năm châm này quân này thử năm châm không dính này. em nhớ nhé quân thử năm châm không dính đĩa bất tử hàng mới nhất quân thử năm châm không dính đấy. nó sẽ hơn kia ông đĩa làm châm ở chỗ đấy hai còn đây đĩa đây năm cân không dính đĩa và quân cũng không dính đĩa này anh em nhìn nhá quân không dính đĩa đây Đấy. quân không dính nam châm này tí là mình sẽ bật cái đĩa này ra cho anh em xem xem đĩa nó có tang hay không nhá các bạn à, còn à, chơi đĩa nam châm ấy thì bạn lo ngại về cái vấn đề là quân nó dính ở đĩa này Đấy, không dính cái gì nhá và thứ hai này, quân thử nam châm là dính này còn đây thì là quân thử nam châm không dính còn điều thứ ba đó là đập chiếc đĩa này ra có cái gì hay không tí nữa các bạn cứ xem hết clip cuối clip mình sẽ đập chiếc đĩa này ra đĩa bất tử đĩa mới nhất hiện nay đấy đây nhìn này test lại quần cho anh em xem một lần nữa nhé đấy, trong hệ thống cờ bạc hiện nay uh, luôn được đĩa bát quân bệ thường thường hay bị lộ vì những thứ đấy hay kiểm tra còn đĩa cũng hay kiểm tra nhưng bằng rất nhiều cách mình có thể kiểm tra được ví dụ như là mình thường nam châm hoặc mình đập hắn này nhá đây ví dụ đây quân thử nam châm cũng dính nhá này mình lau này nó cũng như chiếc đĩa nam châm thôi đĩa nam châm thì một lửa này nam châm sóc về đây thì là nó sẽ về chặn, đấy và sóc về đây nó sẽ 50 50 là xanh chín còn đĩa bất tử là như nào nguyên tắc nó cũng như chiếc đĩa nam châm thôi chưa? chặn hay nẻ là nó phụ thuộc vào quân này. đấy một lửa đĩa này thì là bộ phận cảm ứng từ tức là như nào tức là mình sóc lưới đĩa này thì nó là 50 50 còn sóc vào đây ở đâu 50 50 còn sóc vào đây thì là sóc hàng đấy bây giờ mình sẽ đánh thử một vài ván cho anh em xem này là xanh chín này khi mình sóc để ra ngoài đây thì nó là xanh chín nhá đấy còn khi nào mình sóc về đây thì nó mới là sóc hàng bây giờ mình sóc vẫn tiếp xanh chín vẫn nữa này số đôi này đánh bình tài nhá xanh chín nhá sấp đôi này quân này là mình làm sấp đôi nha anh em nhé lại sấp đôi ba trắng này sấp đôi này sóc hàng này sấp đôi này đấy này anh em nhìn nhé quân không dính đĩa này quân không dính đĩa đấy sắp thành chín này tương tự đây giờ mình điều về sắp đôi nhé sắp về sắp đôi này sắp về sắp đôi anh em cứ sắp về lòng này đấy sắp đôi nha sắp lại nhá đấy sắp đôi cứ sóc về cái phần à, mình đánh dấu bằng cái à, bằng dính này thì là nó về sắp đôi sắp lòng ngoài xanh chín này sửa đôi này và trắng sắp thành chín này ba đen sắp đôi này. sắp đôi bây giờ mình sóc 10 cái sắp đôi cho anh em xem nhé mình cứ sóc bé góc này thì nó ở về sắp đôi sắp hai cái sắp đôi ba cái sấp đôi bốn cái sấp đôi đây nhá quân không dính đĩa nhá tiếp này năm cái sấp đôi này à cái sóc xanh chín này này là sóc xanh chín nhá à, không biết là chắc này nẻ là cái gì đâu chưa sắp đẩy ra ngoài nhưng mà đẩy ra ngoài này thì nó sẽ chín còn đẩy về đây thì nó sắp đôi này sắp sắp đôi này. sắp đôi dạ. xanh chín này xanh chín không biết gì nhá từ từ đây đẩy sắp đôi đi sắp đôi dạ. mình khẳng định đây là hàng mới nhất năm 2018 phục vụ cho anh em đánh Tết năm nay. Cùng với đó nó là chiếc lướt super, lướt super nó cũng là hàng ờ, độc quyền của mình là của Dương Minh Hải 0933 999 444. Anh em tìm Facebook hoặc Zalo bằng chính số điện thoại này của mình luôn nhé. Anh em nào ở xa ấy thì mình có thể gửi xe hoặc mua điện. Còn anh em nào gần thì có thể đến xem hàng trực tiếp. Đĩa bất tử duy nhất chỉ có Dương Minh Hải mới có nhé còn đâu mọi số điện thoại mọi số điện thoại khác toàn là hàng không đúng hàng kém chất lượng và không hàng chuẩn